Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, khi lượng cholesterol trong máu tăng cao, khả năng rủi ro về bệnh tim mạch cũng tăng cao. Quá nhiều cholesterol sẽ làm tắc nghẽn mạch máu và động mạch trong hệ thống dẫn truyền. Tuy nhiên, thức ăn được nấu với dầu ăn bổ dưỡng như dầu ăn Simply là một cách để giảm thiểu rủi ro về bệnh tim mạch. Vì thế, hãy dùng dầu ăn Simply để có một trái tim khỏe mạnh hơn.